Xin chào toàn thể anh em ba miền Bắc Trung Nam Thì hôm nay cờ bạc bịp Duy Long lại quay lại để giới thiệu đến anh em một cái siêu phẩm gọi là độc nhất của môn chơi bài lá bịp dành cho những anh em nào chơi xì tố, xì rách để anh em chủ được cuộc chơi thì Duy Long đã cải tiến ra một cái thiết bị đánh bài thường, chắn thường khi anh em đi chơi anh em không cần luồn bài vào mà anh em có thể chơi sân khách được hết anh em nhé đi kèm với thiết bị của mình cần phải có một cái điện thoại smartphone điện thoại gì cũng được như cái điện thoại của mình đấy để anh em làm một cái màn hình soi cái điện thoại này có cái trách nhiệm là soi cho anh em biết được ở dưới lòng của mình nó là con gì và đi kèm với nó nữa là một cái thiết bị để báo qua tai nghe cho anh em cái thiết bị này của mình thì đòi hỏi là phải có hai người đấy ít nhất là hai người thì anh em mới có thể là đi chơi được cái thiết bị này cái nhược điểm của nó thì là yêu cầu là cần phải đông người thôi ưu điểm của nó thì lại là anh em không cần phải là luồn bài vào có những cái sân chơi của khách thì anh em không thể nào mà luồn bài được thì hôm nay Duy Long lại cải tiến ra để mà làm cái thiết bị này cho anh em những cái thiết bị này thầy thợ ngày xưa mới có thể biết được đây là một cái tuyệt chiêu cuối cùng cho những anh em nào chơi về xì tố xì rách hoặc là những anh em nào mà chơi chắn khi anh em đi chơi thì xì tố hay xì rách chắn thì anh em cần phải để ở trên đĩa hoặc là trên bát ví dụ như chắn máy ngày xưa thì anh em không thể nào mà anh em để lên đĩa mà nó báo được nhưng thiết bị này của mình thì lại trên đĩa mình vẫn có thể báo được trên đĩa trên bát đấy còn nếu như mà anh em chơi xì tố xì rách cũng vậy bài ngày xưa khi mà anh em trộn xong thì anh em phải để xuống và máy quét đã rồi sau đó thì anh em mới có thể là để trên đĩa thì nó mới báo được nhưng nay Di Long làm cái video này thì anh em không cần phải để ở trên đĩa nữa thì đây anh em nhìn xem này Đấy, ví dụ như dưới lòng của mình ở đây nó là con tám cơ bài thì bài hoàn toàn bình thường anh em nhé Đấy, tám cơ này di cơ này 7 cơ này anh em nhìn rõ chưa Đấy, 8 bích này nếu mà khi đi chơi ấy mà nó nhìn không rõ thì anh em có thể zoom kéo ra này Đó. kéo có thể kéo này góc quay thì của nó là rất rộng anh em có thể để để bài chiều nào nó cũng báo được này. áp tép này hai tép này đấy hai rô này này mình ờ, anh em mình để cho anh em xem có nhìn rõ không nét căng như Sony luôn đấy ba rô rồi, bốn bích này đấy anh em nhớ nó chỉ cần nhôi ra một tí thôi đấy còn nếu mà đánh hệ bài dấu là anh em không thể nào mà anh nhìn, nhìn được hay là bài kính anh em cũng không thể nhìn được như thiết bị của mình có thể soi xuyên luôn át cơ rồi Đấy, và bây giờ mình sẽ thử cho anh em đánh chắn này đây là những cái bộ bài hết sức bình thường anh em nhé Đấy, được mua ở ngoài tạp hóa nếu mà anh em nào mà thấy video của mình hay thì hãy ờ, like và đăng ký cái kênh của mình nhé để những cái thiết bị mới khi mình ra chắn thì mình sẽ không biết mặt quân nên là mình sẽ không đọc nên là để cho anh em thấy được cái độ nét của nó là như thế nào thôi thiết bị này của mình thì có thể là soi từ Hà Nội vào đến Sài Gòn anh em nhé Đấy. anh em xem nét căng này Đấy, ví, ví dụ không cần đấy thì mình sẽ có thể là mình zoom nhỏ lại một chút còn nếu mà anh em mà khó nhìn quá thì anh em có thể là zoom to ra là soi có thể là vào Sài Gòn được không vấn đề gì Đấy anh em nhìn thấy nét căng này đó là có thể là bất cứ như nào anh em cũng có thể là nhìn thấy được cái con ở dưới cái máy của này của mình thì bán giá thành nó cũng rẻ thôi ngoài chục triệu một chút đó những cái siêu phẩm này thì để dành cho anh em đánh ở sân khách rất là ok này cảm ơn anh em xem clip